What would you do with five million dollars? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Five million. Well, not dollars. Five million dong. Vietnam dong. I know what I would do. I'm gonna go give it away. có bán kiểu kiểu à, anh nghe có bán kiểu giấy to không ạ? Giấy á? Vâng, giấy không. hoặc là kiểu biển ấy, biển như này bán ấy. Xin lỗi. Bán nó lẻ. Đây đâu phải là giấy, đây là cái ờ, bảng ạ, à? alu. Alu. Thế anh anh bán như nào ạ? Giá như nào? Lấy như thế nào đấy kích thước? Chắc là em lấy một cái um, vừa vừa thôi, rồi em em muốn viết thôi. Khoảng bao nhiêu phân? Chắc là dài 1 mét một mét vuông vâng một mét vuông chắc khu vực miếng nào đủ một mét đâu đây chỉ có 90 với mét hai à, được ạ được ạ. tầm đó nó nó không quan trọng mà em ờ, chỉ dùng trăm ngày thôi một trăm nghìn được ạ cái này là nó viết được đúng không anh em muốn viết bằng tay em em dùng xong anh có lấy lại không em, em, không bán lại nhưng mà nếu mà anh cần ấy kiểu không không, không lấy em dùng xong là em cũng phí <laughs> hôm nay em ờ, làm một cái dự án từ thiện nên, nên cầm một cái biển à, nhưng mà đây chỉ có màu vàng thôi cái mấy cái này màu vàng à, à không sao đâu em em chỉ viết bằng màu nào cũng được vâng màu nó không quan trọng lắm <laughs> cái này nó nó to nhỉ em em em mang kiểu gì nhỉ <laughs> ngồi lên đi bình thường mà ừ. ngồi kẹp ngồi ngồi lên rồi <laughs> dạ, em thử đấy, em cảm ơn ừ, nhé nguyên cả một tấm tấm to 2 mét tư mình còn còn ngồi mình đi được mà là <laughs> tại em em ờ, không có nhiều kinh nghiệm anh cho em xem với ý là kiểu để nó ở trên này rồi mình ngồi trên đó này ngồi lên <laughs> ngồi lên đó luôn đi không phải giữ riêng gì đâu rồi hai tay giữ đi xe bình thường <laughs> rồi thế rồi ok chắc mà rồi điều gì rồi em cảm ơn nhé rồi cười luôn tấm dài gấp đôi vào đi à, hai à, hai mét mấy hai mét tư gấp đôi à gấp không, đôi không cần miếng này không cần được, à ý lại là nếu mà nó dài thì gấp đôi ờ, kiểu miếng hai mét tư mình gấp đôi vào mình đi bình thường <laughs> giỏi quá gập thì đi nó khó miếng to gập đi nó khó lắm vâng. mình nhưng mà một miếng này thì đi thoải mái thoải mái rồi ạ chắc em nặng nó cũng uh, dễ rồi em cảm ơn nhé rồi à, công nhận nó không nó không chuyển động ấy <laughs> rồi anh nói nhé <laughs> ôi dồi Oh my god, this is so funny, guys. <laughs> okay, let me let me explain what's uh, sorry if that was really shaky. Let me explain what's happening. So after my video giving away lychee, like 50 kilograms of lychee, uh, I had a lot of viewers reach out to me and say, wow, I'd love for you to do that more. And I had mentioned in the video that obviously I can't do it that much because it costs a lot of money, right? But I had some viewers reach out and I had one viewer that's anonymous, wants to remain anonymous, reach out and offer me $200. So I'm gonna take that $200. There's this lady who sells vegetables on the street. She sells it just like on the street here. And uh, because Vietnam was going through its fourth COVID wave recently, people weren't allowed to sell on the streets, so she got hurt a lot, I assume. We're gonna talk to her later, I don't know. But uh, and she sells super late. She sells till like 11 p.m. or like 12 a.m. every night. It's nuts. I see her there every night. She comes out super late. So we're gonna go and uh, we're gonna give her, we're gonna buy all her vegetables and we'll probably just give her the rest of the money. So thank you to the viewer who offered that. You're going to change her life because that's probably like her whole salary for the whole month. We got our uh, got, <laughs> got our sign. After that, oh yeah, after that we're gonna just give away all the vegetables because obviously I can't use all these vegetables. So let's go. This looks so funny. Look at this. I'm just sitting on it. <laughs> this is so funny. Only in Vietnam, guys. Only in Vietnam. Although the only hard thing is I need to be aware of how wide it is so I don't hit other people. I'm gonna put the camera away. <laughs> Yo, what a giant freaking board. This thing's probably almost as tall as me. Well, he did say it was like 1.2 meters, 90. I said not quite, not quite a meter tall. Yeah, it's pretty. It's up to like my waist. Nice. I can't see anything because I have my sunglasses on. Oh yeah, that lock sounds like it's about to break. <laughs> okay. This is going to stay here for now. And then we got my filming. I got my buddy uh, Kiki joining me for uh, dinner and then he's gonna help me out, so I'm gonna treat him for dinner. Thanks Kiki for the help. <laughs> Sorry. Em có một bạn ở đây rồi. Cái Hello Kiki. Hello. <laughs> oh, wow, that's like so cool. <laughs> oh. Japanese style. Japanese style is very nice. <sighs> So cool. Are you filming? Yeah, I'm filming. Hello. I just uh, was uh, saying that we're gonna go eat dinner, and you're you're helping me out today. <laughs> Treating you for dinner. Yeah. Oh, this is cool. Oh. This is gonna be so good. Yeah, right? yeah, yeah, yeah, I love it. I feel like I'm back in Japan. <laughs> we just finished dinner. Kiki is admiring uh, the new poster. <laughs> it's so big, huh? so big. Yeah, I, I remember. I thought it was only this big, but it's oh my god, it's so big. yeah, even I don't remember how big it is. Yeah, so we just bought, we just bought, we just finished dinner, and then we just got markers. I got two colors. We hanging <laughs> 12k. we can write. Wow, so big. Lei rau miễn phí. Kiki và Chris đã cờ đến ở châu Á YouTube <laughs> Nếu đăng ký kênh YouTube Lấy rau hãy nhắc đăng ký À lấy rau và đăng ký kênh YouTube Cờ đến ở châu Á That's so funny Alright, what should we write though? phát à, giao 100% miễn phí ừ. cần bao nhiêu lấy bao nhiêu một cần lấy bao nhiêu cần bao nhiêu lấy bao à, nhiêu oh. yeah, what do you think I think yeah, okay giao 100% miễn phí let's see how to probably spell it wrong <laughs> don't spell it wrong Chris DM DM lễ giang lấy ừ. rau ừ rau và hoa quả <laughs> lấy rau một trăm phần trăm miễn phí xấu <laughs> so ugly lấy lấy à lấy lấy not lấy ừ. lấy điểm lấy dao 100% miễn phí lấy xong phải đăng ký ngay <laughs> She's not here yet. Not yet. Oh, I hope she comes. Uh-oh. <laughs> Let's see. Huh? Normally she is here, but uh, not yet. Uh, maybe maybe let's wait a little. Let's see. Let's see. <laughs> Uh-oh. She's not here yet. <laughs> Uh-oh, that's not good. 7 o'clock. like by whole of fish. <laughs> huh? Uh, by fish. <laughs> okay, well, no more vegetables. We'll buy all the fish. <laughs> Good idea, Kiki. We'll buy all the fish. mua hết cá, uh, cá miễn phí. Alright guys, bad news. Um, she she didn't come today, so In three, two, one, it'll be tomorrow. Three, two, one. righty, guys. She finally came at like 8.30. Am I filming? she finally came around 8.30. So, whew, finally we can, uh, we can do this. There's some people there. I'm gonna, I'm gonna wait a second though. God, look at all this food. We're gonna buy it all. I'm <laughs> gonna take out my headphones. and then we will uh, get to work. Hôm nay cô ra ra muộn nhỉ? Thường thì cô ra ra sớm ấy. Một gì? <laughs> Vâng em nói một chút. Khác là cháu ờ, cách đồ của cô bán như nào ạ? cháu mua cái gì cho cô bán cháu cháu muốn mua hết mua hết của cô thì cô về sớm cháu à. thấy cô uh, cháu à em sang đây 3 năm rồi vâng hay là mình, mình học học qua trung tâm à? dạ mình học qua trung tâm à không em tự học luôn hàng nhà nói tiếng việt nam việc mình khó học phết gì <laughs> à không cháu cháu cháu nói thật cô cháu muốn vâng. mua hết đấy giờ vào làm gì tại vì cháu muốn à, phát à, miễn phí cho mọi người cháu à, đang làm một dự án từ thiện ấy thì dạ. cháu thấy cô bán ở đây mỗi ngày bán đến rất muộn thì cô mới dạ. về với cả cái đợt dịch vừa qua ấy thì cháu cũng thấy cô bị cấm một thời gian ấy vẫn bán vẫn bán vâng nhưng mà dạ, nhưng mà cháu muốn ủng hộ thì nếu mà cô bán hết thì bán bao nhiêu ấy hết tất cả tất cả Ủa thì làm lên sao xe nào mà chở được phá à, không? Cháu ờ, phát luôn đấy Cháu có biển Cháu muốn phát luôn cho mọi người <laughs> Ôi, thôi để cô bán <laughs> Không sao, cháu ờ, đang đang làm cái dự án thử thiện này á Người ta làm thử thiện, cô bán cho bạn đấy, xong bạn đấy sẽ phát thử Phát, phát miễn phí cho mọi người Đây là coi như giúp cô và giúp mọi người khác nữa <laughs> Đây là cháu đang làm một dự án từ thiện ấy Cô bán bao nhiêu ấy? Bán hết nhá ờ, Tất cả để cô về sớm hôm nay cô về sớm chỗ này ba tiền xong là người ta sẽ mua người ta gửi tiền cho cô đấy cho cô một triệu <laughs> một triệu xong người ta sẽ phát tiền Ê, gấp 5 lần nhá hả chào cháu cho nó gấp 5 lần nhá không cô một triệu thôi một triệu nhưng mà gấp 5 lần <laughs> một triệu thì cháu không mua thế bao nhiêu mua 5 triệu không cô là 5 triệu <laughs> không không lấy 5 triệu để cháu gửi nhé ôi nó con lấy à, cô lấy ờ, cô nhận đi người cô ta nhận đi ta biếu cô nhận đi không sao đây là cháu đang làm không sao đây là cháu đang làm một dự án từ thiện có người uh, gửi tiền cho cháu nhờ cháu làm một dự án từ thiện không thì cháu nhiều thế không đáng nhiều thế không đáng nhiều thế nhưng mà sự chăm chỉ của cô đáng nhiều thế Nói thế thì cô chịu nhưng mà con lấy không con lấy 2 triệu rồi. Không không không. Cô lấy hết nhá. Thôi. lấy hết nhá. Không sao đâu cô <laughs> Cùng mày thế Không sao cô Cô lấy nhá Không, cháu không lấy lại Đã ở trong tay của cô rồi là cháu không lấy lại <laughs> Cô cảm ơn thì cùng mày chị không sao đâu cô cô có ai đó ở bên cạnh cô mà cần giúp đỡ thì cô giúp đỡ họ là cháu thấy ok cô cô lấy đi không sao nếu mà có ai trong gia đình hoặc là ai trong làng của cô hoặc là ai ở gần nhà mình cần, cần giúp đỡ <laughs> thì cô có thể chia sẻ với với chị chia một phần <laughs> nhưng mà cháu không lấy lại <laughs> cô lấy nhá không có gì đâu không sao đâu cô thường cô bán đến mấy giờ ấy cô thường bán đến 12 giờ cô mới hết thế sao mà cô bán muộn thế bây, giờ cô bắt đầu bán thế sao mà bây giờ mấy bạn đầu bán à sao mà mỗi ngày cô giờ này mấy bạn đầu bán ấy vâng tại sao ấy tại vì cô bán tận uh, dưới chợ thành công xong cô mới lên đây à dạ ý là cô bán từ rất sớm rồi cô bán từ 1 giờ một rưỡi vâng nhưng mà cô bán nhiều hàng vâng cô bán từ tận ờ, dưới chợ thành công cô về đây vâng cháu thấy cô rất là chăm chỉ luôn ừ, mỗi ngày cô ra đây muộn lắm thì cháu ờ, cho thấy cô chăm chỉ lắm chăm chỉ tại vì mưa gió là cô đều ở đây cô bán vâng <laughs> cháu cũng thấy thế cháu ờ, cô nói này lúc không biết làm thế nào dạ làm thế nào lắn nha bây giờ cháu có một biển cháu sẽ đạt ở đây <laughs> rồi chắc là mọi người sẽ qua lấy thôi <laughs> đây đây đây cháu có cái này oh my god she's so confused it's so embarrassed but that's so happy đây <laughs> cháu có cái này nhé cháu sẽ ờ, đặt ở đây vâng cho mọi người miễn phí yeah, <laughs> let's get my bike off the uh, off the street. Alright, am I filming? I am filming. such a good feeling to give away money, guys. Thank you to the viewer who donated that money. That's gonna make her very, very happy and help her out a lot. Để cháu có cả túi luôn. Túi có này. không sao không à? cố ờ, cứ giữ dùng cái của cháu này cháu nhiều lắm ơi, cháu không dùng hết được có nhà tùy trở đây rồi à, là em muốn lấy bao nhiêu cứ lấy bao nhiêu thế em có thể ủng hộ đâu à. nếu mà muốn ủng hộ ủng hộ, ủng hộ cô ý à, thì mà khi cô vẫn bán đây mà ừ, bây giờ, bây giờ à, anh mua hết rồi em muốn lấy gì cứ lấy thế em vẫn sẽ gửi tiền cho cô không được nếu mà em muốn nhưng mà không cần à, anh rất là anh ở anh ở đâu anh tại sao anh lại hôm nay anh làm từ thiện à đúng rồi <laughs> cách của anh là gì em thì sao rõ đâu được để để anh tìm tay em anh có muốn xuất hiện trong video không oh yes of course of course <laughs> what's your name oh my name is Ha Ha yes nice I am here and I Ah really? Ah really? Nice. oh mọi khi thì một tuần thì anh đi làm từ thiện với dân và anh có hay làm từ thiện gì các cái này? À không, cái này thì anh làm ít tại vì cái này nó mất nhiều tiền thỉnh thoảng làm mỗi tháng làm một lần chẳng hạn oh, ờ, today I see YouTuber uh, <laughs> me find my channel for you I got another subscriber Ồ oh, thế em hôm nay là một người một người lucky, lucky. <laughs> oh there I am oh, subscribe oh, a lot of subscribe <laughs> yes, I what, whatever you want take whatever you want <laughs> cô cứ về nhá hôm nay về sớm ờ cô cảm ơn nhá vâng một lần này thôi nhá dạ, à, thế mấy cái này thì cô có cần lấy lại không ạ hay là không vâng <laughs> dạ. thì hôm nay cô về sớm nhé. thì <laughs> cháu ờ, làm cho cô cứ lấy tiền anh ấy con lấy bao nhiêu cô cứ lấy nhá Rồi, em muốn lấy gì? Thế anh có chương trình thì không cho em đi làm volunteer đấy anh chỉ có chương trình này thôi nếu mà em muốn giúp anh thì cứ cứ ngồi ở đây mà giúp ở đây sẽ giúp gì bán hàng không cô à cũng không phải bán mà cho thôi yeah. Dạ, lấy gì cũng được Lấy càng nhiều càng tốt bởi vì nhiều quá anh không bán hết được <laughs> Anh sẽ ngồi ở đây đến tận 2 giờ Anh mới về Ê, Thật ra em sẽ đăng lên Facebook nhá Anh ờ. có Facebook cũng là cái trang này đúng không? À không, à, tí nữa thì anh, anh tìm cho anh đang nên anh anh có kêu gọi mọi người là tối nay anh sẽ đi làm cái thiện ở đây và à, anh có anh có đăng à, ừ, nhưng mà không biết à, không biết <laughs> đây đây đây lấy lấy một túi nhé lấy nhiều vào <laughs> nhiều quá nhiều quá thôi để cho mọi người làm sao nữa đây tổng bước này anh à, cho con hai tổng bước này lấy túi to đi chị nào mọi người chị, chị là chị, chị là có ờ, thể em có thể ngồi đây bán cho mọi người một lúc không rồi nhỉ? Dạ, chị, chị Thôi em... thôi, em lấy ít ra biết thì em mang cái hộp nhựa đi, đỡ phải lấy túi Hold on guys, we gotta, we gotta move the sign so that people can see it. It's <laughs> still filming? Okay. <laughs> em bán giúp anh nhé. Em no, bán. cổ. Thường, theo có thể hỏi được không là thường một tháng là cô bán được bao nhiêu ấy? Một tháng á, cô bán được uh, mỗi ngày ở đây luôn à? À ý là một tháng ấy, thì cô à. bán được bao nhiêu tiền ấy? Một tháng cô bán được độ, mỗi ngày cô bán được 3 triệu Mỗi ngày 3 triệu? Ừ. Thì một tháng sẽ là 90 triệu À không không, à, nhầm 9 nhầm, triệu. nhầm, là 9 triệu Rồi cô nhá. Vâng. Vâng. Chúc cô buổi tối vui vẻ nhá. Ờ, em <laughs> muốn lấy gì cứ lấy. Rồi, cảm ơn. em na à, ờ, u được ờ, về sớm à <laughs> rồi đúng rồi mỗi ngày cô ý bán ở đây đến muộn lắm cô ấy ngày nào cũng thế vâng hầu như một năm ba trăm sáu năm ngày mưa gió hay là gì đúng rồi mỗi ngày cũng ở đây ngày nào cũng thế mỗi một thân một mình cứ quay vâng dạ. em cũng thấy thế em cũng à, uh, muốn tải chậm một đêm cho cô cô về sớm <laughs> cô nhé cô cảm ơn nhiều nhá vâng Wow. Vâng. Đấy, mưa gió thì cứ ngồi ở đây. Đúng rồi, mỗi ngày đến rất muộn. Ờ, hôm nay em tưởng là cô ấy không ra ấy, <laughs> nhưng mà vẫn ra. Em ở nước nào? Em ở Mỹ ạ. À. Mỹ à? Vâng. Mỹ à? Vâng. <laughs> À không, <laughs> cháu ở Mỹ. Mỹ Mỹ. Vâng. Cô đi về nhá. Ờ, về sớm. rồi em muốn lấy gì? lấy rồi. Em muốn lấy thêm không? Nhiều lắm Anh lấy thêm chuối nhé Đấy vừa ăn thôi Vâng Thì cứ một mình cứ hôm nào cũng thế Về đây vâng. ủng hộ cô Vâng <laughs> Mỗi ngày anh mua đồ của cô đó Wow, I feel like everybody here is like so so supportive and nice, especially of her. Right? They know that they see how. I mean, they're the same as me. They see how hardworking she is, so they want to help out. I'm gonna put the camera down, and I might I might film a little bit more, guys. But yeah, it's a little hard to focus and film and do this at the same time. 最近。 nó mua hết cảm ơn đồng chí anh em là người nước mỹ biết rồi nói gì thế bà tối nào bán đây nó thương quá đâu ra ủng hộ bà bây giờ là nó mua hết rồi bây giờ nó ờ, nó bây giờ nhiều người quá càng nhiều thì nó nó càng đông càng vui và vâng, càng nhiều càng vui càng đông anh vừa quên lên anh lấy gạo quên lên <laughs> lấy được cái gì đấy có túi này lấy cái gì đấy chứ em lấy rồi nhưng mà hôm nay chủ đề là đi mua cơ nhưng mà mua mai mua cho bà được đây, đây là em mua rồi thế là coi như là em mua không chị rồi mua chị cảm ơn nhá vâng. hôm nay là em thèm ăn chuối đâu bảo là đi thấy thì đi ngang qua đây thì cho bán chuối đây ờ, may quá đây là có duyên nhưng mà nó khoảng tầm tám rưỡi đến 9 giờ em tưởng là 7 giờ ấy nên em ra từ 7 giờ em đang 7 giờ là bà không có ở đây vâng. bà ở chỗ khác em cảm ơn anh còn đấy thế cứ 8 rưỡi 9 giờ em ra đây lúc nào bà ngồi đến đây nếu mà không hết là tận đêm đến tận gần sáng luôn vâng em cũng thấy thế đến gần sáng luôn ngày nào cũng thế công nhận cô ấy rất là rất là chăm chỉ luôn ờ, I love how everybody's here, guys. I'm not even like, none of these people work here. I just bought everything and now they're all helping out. This is awesome. I'm like, I'm barely having to do any work. They're just helping. They saw me buy it and now they're all helping to give it to people who are coming. This is so awesome. Cái ở đây đâu rồi? Em nó mua hết rồi. Đây này. Chỉ có lấy mang về. À, à không, không phải lại lại. nó không như ở bọn phường một khuyết rồi phải đăng ký. <laughs> vâng. Cái này lấy càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng à? nhanh càng tốt. Vâng vâng lấy hộ đấy. Để cho những người lại cho nó sướng. Ăn cái gì đấy không có tiền đâu. We have the best the best uh, advertiser lấy lại nữa đấy chị bỏ chuối rồi này đây anh là người quảng cáo tốt nhất <laughs> may mà có anh ở đây không có anh ở đây là em không, chết luôn không sao đâu anh hết không mà <laughs> vâng à, nhà ai chưa có vâng, tốt quá anh anh chị muốn lấy gì mít à mít à vâng vâng cho anh chị ăn hay là cho cả gia đình mình là cả gia đình hay là cả gia đình mình lấy hai cái À, không, thế em trả hết rồi Cứ lấy về nhà và ăn Vâng, vâng, Đây, chị lấy thêm một túi dao nhá Cảm ơn em Vâng Lấy thêm một túi ạ Toàn người lao động nghèo thôi Vâng Lao động khổ lắm Vậy Grab đưa anh ngày 120 nghìn Vâng mang về cho mỗi mang về cho bạn đấy mang về cho mọi người cho xóm ờ, trọ đây là cả nước đây cho người ta người ta nấu mai nữa, phải mua mất tiền Ôi, cái, này. khổ à? Con lấy mít không? Ờ, đây làm túi mít đây này Để cho nó thơm này Đây, mì tôm và có hành đây đây cho mọi người cứ về đi cái gì đấy là cứ alo anh sớm dạ vâng thì kết hợp ví dụ như muốn làm một cái gì đấy em để ý ai đấy trong bắt đầu kết hợp với sớm ví dụ dạ. anh ơi tối nay đâu khoảng tầm 9 giờ có cái chương trình này ở chỗ này chỗ này bất kể ở hà nội dạ. em hiểu chưa thì vâng. cứ alo cho anh một hai tiếng trước bắt đầu anh sắp xếp cái là anh phi đến dạ, vâng. điểm đấy là anh xem nó bắt đầu là là anh em mình kết hợp rồi anh sẽ giúp em vâng em cảm ơn nhiều nhé không có vấn đề à, hôm nay cảm ơn anh vì đã ờ, giúp em vâng. nhiều cái này anh về cho anh rải cho vâng được anh cảm ơn nhé một ít nữa rất khó vâng nó là muộn rồi vâng muộn lắm thì, cô ấy uh, giỏi phết nhỉ bán đến một hai giờ mà vẫn bán suốt đêm Kiên ngồi tận lắm. sáng luôn 4 giờ à. sáng luôn kiên trì lắm 4 giờ sáng chỉ có mỗi cái cô này ở cái cô này thôi và em cũng thấy thế thì khổ thân ấy. mỗi ngày đều thế không không mất một ngày không bỏ không qua để một ngày. một ngày nào mưa gió tất cả bão bùng lúc nào cũng ở đâu vâng ở nghĩa sang mai dịch này nó quanh năm là ngày cũng bà này là khổ vâng. nhét nhá ăn uống một ngày vậy à, hôm nay là có một cái khoản đấy là mừng lắm Vâng. nói chung là so với cuộc sống của bố là bố rất vui vâng mình cũng thấy là chắc là giúp giúp một phần thôi mà lương lương tâm bởi bởi cái là người ta đi buôn bán này thì nó là hàng ế ẩm này nó vâng. rất nhiều vì hàng tồn đến cái tầm này là nó rất nhiều luôn vâng. cái cái cái ờ, cái, cái, cái ờ, cái lượng người mua về đêm ấy thì nó lại rất giảm hơn ban ngày vâng. ban ngày mình rất có thể chia phối được nhưng mà đêm rất khó vâng nó chỉ nát đác có người lao động mình ở khu này nữa chỉ có và vâng, và cũng chỉ mua được rẻ thôi chung cư 136 này đấy, đấy. đấy thì người ta giàu có người ta mua những cái lượng gọi là có để người ta ăn qua thôi vâng. nhưng mà vâng. đối với người lao động người ta rất cần vâng. rất cần những người như này vâng. người, người lao động ví dụ như đám bọn anh chẳng hạn đi xuất từ hai ba giờ sáng mò đi làm. Vâng. Xong bãi đến 9 giờ đêm bắt đầu. Thế anh là anh là chạy Grab từ 2 giờ sáng đến mấy giờ ạ? 9 giờ đêm. À, anh chạy cả ban ngày luôn cả, cả ban ngày. Từ 2 giờ sáng đến sáng luôn rồi đến tận tối. Tận đêm Ủa. luôn xong rồi ngay ngủ chính xác ra là có 4 đến 5 Trời. tiếng thôi. Ô thế là anh nên về thế là anh bây giờ anh không về anh không có không. thời gian ngủ hết chín mười giờ rồi có quá thoải mái mà bởi vì anh rất ít ngủ ban ngày anh cứ mệt Ôi, đâu là trời. ví dụ như anh chạy cái đủ một cái số lượng tiền ấy vâng. ví dụ một ngày là anh kiếm cho các cháu bằng này chẳng hạn về chưa em dạ. đây là mấy thằng cu em à vâng cũng chạy à cho anh đưa thuốc mấy thằng cu em thì nó cùng chạy cùng làm vâng. đám mấy thằng này nó làm suốt đêm vâng suốt đêm mà mình quen mấy người mà làm cùng thì nó có có có ai ở gần nhà trọ không mấy cho em về giờ bây ờ, giúp anh cái này đấy nhá bởi vì tao rồi cái là cái nâu gỏi này mang về giúp cho Okay guys, just got back. That was so much fun. My god. I was a little nervous when I first went out, but she's so sweet. And she was a little embarrassed at first. She didn't want to take the money, but then she took it. And then what surprised me even more is like I put up the sign and then like just people were there and they were like, oh, well, I'll help you like get rid of it, like give it to people. They didn't even want to like take the vegetables and stuff. They just came and they're like, hey, I'll help you. There was like two, three people that came over and like one grab driver, one woman with her two kids, one student, I guess graduated already, but young girl. <laughs> and everybody just came over and was helping and so much fun. God, it's like it's things like that that like give me a lot of hope in humanity again, guys. Like one to like have a viewer reach out and want to help people and then to be able to go and help someone because of these videos. And then not only that, but to have everybody come together and then help more people by giving away these vegetables for free, these fruits is awesome. God, what an awesome night. Thanks for watching, guys. Uh, and it might have been a little bit hard to watch because I don't know how much I actually got, how much content, because it's so, like, <laughs> all over the place. You know what I mean? Like, it's hard to film and do everything at the same time. I didn't just want to, I didn't just want to film and like not do anything. So, but hopefully you guys got the gist of it. That's that's the most important thing with these videos. You guys get an idea of what's happening. So, yeah, I'm gonna go. I gotta I gotta do more work. God, it's like 12 o'clock, but I still have work to do. I gotta go. Peace.